việc tại Nhật Bản thì mình tên là Toàn hôm nay mình uh, xin à, hướng dẫn các bạn về cái thủ tục mà sang tên đổi chủ mấy cả uh, đổi biển mới đối với những người mua xe máy cũ và ô tô uh, cũ bên Nhật Bản thì cũng, cũng mình đi dịch cho rất nhiều bạn đấy làm thủ tục mà sang tên đổi chủ xe ấy thì nói chung là cũng rất chi đơn giản không có gì là khó cả có mỗi khâu chuẩn bị thì các bạn nhiều khi các bạn không biết hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, chuẩn bị hồ sơ và cách viết giấy tờ à, trên tay của mình là có à, đây là bộ hồ sơ về sang tên à, sang tên à, đổi chủ xe Genchiki 50cc và à, 50cc nhé à, rất nhiều hồ sơ luôn và bộ hồ sơ về sang tên đổi chủ uh, ô tô uh, xe biển trắng và xe biển uh, à, vàng thì hôm nay đây bây giờ mình sẽ làm video đầu tiên là là làm về bên um, sang tên đổi chủ đổi biển đối với những xe Kentucky từ 50cc đến 120cc thì ờ, cái đầu tiên ấy là các bạn uh, chuẩn bị hồ sơ và uh, mang lên uh, Shinyakuso lộp thường như Kentucky thì ở cơ ở C của mình ấy, là họ làm cho luôn sang tên đổi chủ được luôn nhưng mà còn ô tô ấy ô tô từ năm từ uh, biển vàng à, từ 850 cc trở lên ấy là đều phải lên Megihenko ở trên uh, khu cao hơn cơ Thì không phải đấy như của chỗ mình ở Siga thì nó là Megihenko Siga còn các bạn nếu mà ở Gunma thì là Megihenko Gunma các bạn đánh vào Google ấy, các bạn đánh lên nó sẽ có thì sau khi chuẩn bị hồ sơ xong xuôi ấy thì các bạn cầm lên đấy còn đây hôm nay thì mình giới thiệu về à, sang tên đổi chủ về xe máy 50cc trước xong một chút nữa mình sẽ làm video sang tên đổi chủ ờ, về xe ô tô cũ thì uh, thủ tục như thế nào này mọi người cùng xem mình nhé và nhìn trong máy tính mình sẽ mở file ờ, lên rồi hướng dẫn các mọi người từng file một thì mọi người dễ hiểu nha à, mọi người cùng để ý mình nhá à, thì vừa đấy thì mình cũng nói qua rồi đấy thì đầu tiên là mình ờ, giới thiệu các bạn là hướng dẫn các bạn cách mà sang tên đổi chủ đối với những bạn mà sống và làm việc ở bên Nhật mua xe máy 150cc và 125cc cũ và kể cả xe đạp như thế xe đạp thì nó đơn giản hơn xe đạp thì chỉ cần uh, xin lại cái giấy mua xe với cả các cái giấy tờ của xe là là các bạn cũng không không sao cả chứ cũng không cần phải đi sang tên đổi chủ nhưng mà xe máy 50cc với cả 125cc với cả 500cc trở lên ở à, trong khoảng đấy thì các bạn là cần phải uh, uh, sang tên đổi chủ và cái hai cái thứ hai nữa là các bạn phải uh, sang một là lấy giữ lại biển số cũ hai là thường như là sang tên đổi chủ thì là bạn các bạn nó sẽ cấp cho các bạn một cái biển số mới và các bạn phải làm bước thứ ba nữa là là thay đổi bảo hiểm bảo hiểm xe cái dịp Baiseki là thay đổi tên chủ và biển số xe Đấy. À, cái cái dịp Baiseki thì mình sẽ giới thiệu cuối cùng mình sẽ chỉ các bạn cuối cùng cái này cũng đơn giản không có gì cả và cái thứ ba nữa là sau khi mà sang tên đổi chủ và đổi đổi cái tên và uh, số xe ấy thì các bạn lại phải mua bảo hiểm bảo hiểm thì thường là uh, các bạn ở Việt Nam mình bên Nhật này thì thường thấy các bạn tôi mua mọi người là toàn từ tầm 3 sen hoặc 3 sen rưỡi gì một tháng ấy chứ không phải một năm đâu ba rưỡi một tháng ấy. nếu mà đóng một năm thì nó rẻ hơn tầm hai man hai man à, sáu vậy gì đấy thì đây bây giờ mình sẽ nói qua nhé thì sang sang tên à, đổi chủ xe bên Nhật nó gọi là Megienko Megienko thì tùy từng nơi nếu các bạn không biết thì các bạn đánh đánh chữ Megienko cái chỗ si hoặc cái chỗ khu mình ở ấy của mình thì là cũng khu Siga thì nó là Megihenko Siga nhưng mà nhưng mà cái Megihenko của của xe máy uh, à, GP ấy 50cc thì thường như ở C nó sẽ làm cho luôn chứ không cần phải lên Mego Megihenko ở tỉnh thuộc thuộc tỉnh Siga hoặc là hoặc là, hoặc là uh, ở các cái nơi khác, khác như là Nagoya hay là Osaka các nơi ấy, thì các bạn lên chỗ cao hơn còn 50cc thì chỉ có C là có là ok là đổi tên được những cái, cái cần thiết các bạn phải chuẩn bị thì là ở à, cái phần mùa một này thì là mình làm cho ô tô nên là các bạn không không quan tâm cái chính những con dấu này tinh càng sô mê nhé là mục hai này tinh càng sô mê là các bạn phải cần này Đấy. nhớ các bạn nhìn mong mong mình sẽ mở cho các bạn xem ảnh tinh càng sô mê này à, cái này là Zoto Someso này là chứng nhận quyền chuyển nhượng này là cái này phải có này ba này nếu mà các bạn không đi làm được mà các bạn uh, bảo bạn bạn hoặc là người nào đấy đi làm hộ ấy, thì các bạn à, phải cần cái giấy ủy quyền cái in initial này là cái giấy ủy quyền vắng mặt này các bạn phải cần nhé cần phải có nhé đó. cái các bạn phải cần có cái đấy chứ các bạn không có là là các bạn không không làm được đâu đó. cái hai là cái xạ kênh cái xạ kênh là chắc chắn là xe là phải có xạ kênh rồi không có xạ kênh thì không không nó lấy xạ kênh nó nó nó nôm na nó chính là cái đăng kiểm ấy. nó kiểu như muốn xe hoạt động được là phải có một cái xạ kênh này đấy xã kênh và y ờ, cái ờ, dịch paiseki và cái bảo hiểm là ba cái cần thiết nhất của Nhật là để lưu thông xe nhưng ô tô thì nó còn nhiều hơn nhưng đây hôm nay mình giới thiệu về về ờ, đi xe máy là xã kênh vẫn phải có và phí thanh toán thì cái này hôm trước mình làm xe máy thì không mất tiền đó à, phí xe máy là không mất tiền các bạn nhé xe máy không mất tiền nhé. ô tô thì phải mất mong mình sẽ lo ô tô sau và cái tờ khai thuế xe cái di di đô xạ này di đô xạ dê uh, xin cô cựu sổ là cái này mong mình sẽ hướng dẫn cái cái này là cái quan trọng mà nhiều bạn người Việt Nam mình không biết này đó cái lại phần 8 này thì là là dùng cho ô tô à, ô tô chủ yếu cái này không không cần thì tóm lại là ở cái à, game trước kia thì các bạn cần những gì thứ nhất một à, số 2 là chứng nhận con dấu thứ ba là chứng nhận quyền chuyển nhượng thứ bốn thì là các bạn vắng mặt thì các bạn cần đấy thứ năm là cái giấy chứng nhận đăng kiểm cái kiểm xe và thứ sáu thứ bảy là tờ khai đấy thì nó có có những tờ như thế thôi bây giờ mình sẽ vào trực tiếp những cái hình ảnh cho các bạn nhìn qua cho các bạn biết này cả nha à. đấy các bạn nhìn qua các bạn biết đầu tiên ấy thì nó là cái in càng sô mê đấy in càng sô mê thì các bạn là ra si nhá các bạn ra si các bạn làm à, in càng sô mê hết 300 yên là tạo một con dấu xong rồi các bạn in ra con dấu ra thì cái các bạn mua xe của người ta ấy, thì người ta sẽ làm cho bạn cái in càng số mê còn các bạn bán xe người khác thì các bạn các bạn vẫn, vẫn phải làm in càng số mê nhé các bạn nhé à, ở đây thì ở in càng số mê thì nó có đây có chuyện con dấu của người ta này à, tên rồi thì à, giới tính rồi thì ngày tháng năm sinh sinh các rồi địa chỉ đấy thì các bạn là để ý đây, đây là cái in càng số mê đấy là các bạn bán xe cho người ta thì các bạn phải phải cấp cho người ta cái mặt số mê còn các bạn mua xe thì cũng không cần các bạn chỉ uh, chuẩn bị là cái bằng lái xe photo hai mặt uh, đấy uh, những cái đấy là những cái mà các bạn phải cần thôi và cái người ta bán cho mình người ta phải chuẩn bị những cái, cái cũng cần cái cần thiết này là mình mình phải đòi người ta để người ta cấp cho tiếp theo là và cái giấy ờ, Zotoso Someco ờ, Zoto uh, à, Someso này đây chính là cái giấy này là giấy chuyển nhượng nhé nhưng mà không có giấy này là các bạn không mua xe đâu nhá bắt buộc phải có giấy này nhá cái này file thì mau mình sẽ lưu vào cái phần mục dưới comment của của cái video ấy thì các bạn uh, à, đao à, về các bạn đổi tên à, đổi tên là tên của đây cái đây là người bán và đây người mua nhé đây là mình bán lại xe ô tô cho cho đứa, đứa em mình xem xem xe máy đứa em đứa em thì là phải có tên tên địa chỉ này ở à, đây là uh, uh, xạ mê là tên của loại xe này đấy À, mã xe này đấy số khung xe này đấy và đây là cái số số xe tên ờ, cái mã mã số xe đấy. đây các bạn phải nhớ ở trong cái cái cái uh, xạ kê đấy mau cho mình cho các bạn xem xạ kê thì nó có có ghi tất cả cái mã rồi thì các bạn cứ điền vào cái khung này thôi cứ chữ nào điền chữ đấy đấy thì nhìn gì là biết ngay mà dễ không mà cái dòng dưới này à, chuyển nhượng này thì trên phần gạch này, này là cái người bán xe nhé và đóng dấu vào đây đóng dấu cái người đứng sở đóng luôn hai là cái người mua xe ấy, cái ngày ngày mà bạn các bạn làm hồ sơ ấy, người mua xe và cái tên địa chỉ của cái người mua xe và đóng dấu vào đây để các bạn cầm đi cùng với cái bộ hồ sơ mà các bạn à, làm hồ sơ sang tên đổi chủ làm biển mới đối với xe máy nhá bắt buộc phải có nhá cái này à, là phải có cái này nhá không có là không không không được đâu nhá Zoto Some tiếp theo này thì cái mình nói qua về cái in rồi đấy nhá cái ininzo này ấy, thì là khi mà bạn đi đi làm ca ngày và ca đêm ấy thì nhiều khi không trùng được cái ngày làm ấy nhờ nhờ anh em bạn bè cùng phòng đi làm hộ thì bắt buộc các bạn phải làm cái initial này là nó nó chung nôm na là cái giấy ủy quyền nhé giấy ủy quyền thì viết như nào thì đầu tiên là các bạn viết cái tên của mình trước này địa chỉ của mình và cái à, ở đây là sẽ không có ghi ghi này như này này hên cô tô đốc cửa à. đó rồi thì uh, chuyển đổi tên này thì thường như là mình à, sang tên đổi chỗ thì mình chọn vào cái dòng thứ hai giữa này mình quanh tròn vào này mình viết lại ra đây cũng được đấy cái thứ ba là mình viết số khung xe nhé số số xe vào đây ghi là giống bên bên trước của bên trước mình ghi đấy là là chính là cái Mazda xong rồi cái ba số mã số xe này vào đây này đấy, đấy. ghi vào đây ghi vào đây cho mình đấy. ghi xuống dưới vào đây ghi hết vào đây cho mình ghi vào hai hàng trên dưới cái tiếp theo nữa là cái người mình được quyền chuyển mình chuyển nhượng cho người ta ấy là là anh à, mình mình à, nhờ nhờ người ta đi làm hộ anh mình ghi tên mình xuống dưới đấy vũ đình nghiêm đình dưới nhá xong địa chỉ người ta vào đây xong đóng dấu vào đây thế của bạn thì cũng phải viết như thế bạn cũng phải viết tên vào đây là tên của bạn vào đây rồi địa chỉ của bạn vào đây và đóng dấu vào đây nhá đấy đây là cái giấy chuyển nhượng bắt buộc nếu mà vắng mặt không có uh, mình không đi làm trực tiếp được thông liên không đi làm được thì các bạn phải nhờ người ta người bạn hoặc bè ai đấy hoặc hoặc là nhờ cái người bán xe tao làm hộ cũng được không sao cả nha tiếp theo này thì đây cái uh, uh, kênh nhá cái xạ kênh này vừa mình nói là các bạn này đây nó ở đây trong này nó sẽ ghi này đây nhá xạ B chính là cái cái tên vừa rồi Ichida đấy là cái xạ B đấy nhá đây nhá xạ đai bango này xạ đai bango thì ở đây nó sẽ có nhưng mà người ta che đây rồi đấy nhá các bạn thông cảm nhá đấy thì là à, bạn chép vào đây trong chồng kia đây nó có chiều cao rồi thì là ha bà rồi các thứ rồi thì nó sẽ ghi hết đây này đây là trọng dung tích bao nhiêu này thì các bạn cứ nhìn ở trong cái bảng kia ấy nó cần ghi chữ gì thì các bạn cứ tìm trong này nó sẽ ra đó. đây dung lượng bao nhiêu là 2,9 này đấy thì các bạn bắt buộc phải khi mua xe các bạn phải có cái có cái Zido xạ xạ kê này nhé nếu không có xạ kê này không có ý nghĩa không mua xe được đến cái dịp Paseki nhá nhiều khi là xạ kê một kiểu dịp Paseki là một kiểu là cũng dở hơi cắm lợn nhá là là sau là đổi tên với cả ừ, đổi mã số xe là cũng rất vô bản nên là sau khi mà các bạn mà nhớ tai nạn đâm đâm nhau ấy thì là các bạn là xạ không có tên rõ ràng với cả à, số xe rõ ràng là các bạn không nhận tiền đâu là nó không trợ cấp mà bị đâm xe nhập với nhiều tiền nó hàng trăm man hàng sen man ấy là mất nhiều tiền đó nên các bạn cứ đừng chủ quan nghĩ là nó mất mất mất một vài sen chăng nữa thì chăng nữa nhưng mà nó khi mà nó nhớ vô tình nó sẽ tay lại thì các bạn đền tiền nó chỉ là mệt có khi nào cả đời không đủ tiền đền người ta ấy các bạn cẩn thận nhé để ý cái chỗ số khung số máy này cái tên của mình có trùng với cái tên gì bác sĩ kia gì bác sĩ kia là cái bảo hiểm cả mình làm bảo hiểm kia nữa ok nữa à, tiếp theo nhé mình à, giới thiệu tiếp này thế đây là chính cái tờ đơn này cái tờ đơn mà vừa nói mình các bạn ấy đấy à, chỉ là một tờ đơn này, đây là cái phần mà di đô xạ dê này xin cô cụ sổ này đấy, là cái tờ khai thuế thuế xe đấy đây chính là khi ra si thì nó sẽ cấp cho bạn cái tờ này chia sim mình đổi tên ấy thì nó sẽ cấp cho các bạn cái tờ này thì đầu tiên là các bạn cũng đơn giản thôi các bạn ghi ngày tháng năm à, đấy nhật thì ngược lại thì là năm tháng ngày thì à, các bạn ghi uh, như bên kia của các bạn vào rồi địa chỉ đây đây là nó ghi là địa chỉ của cái người bán xe nhá chứ không phải là là là cái địa chỉ mà mà của của người mua xe đâu cái chỗ này là chỗ địa chỉ của người bán xe đấy. người bán xe mình phải ghi cái bằng ở cái chỗ mà uh, ờ, xạ kê nên nó sẽ có địa chỉ ở cái chỗ mà y Zoto ờ, Zoto Someso ấy là cái giấy ủy quyền ấy bán trưởng xe nó cái địa chỉ của người bán xe thì các bạn chép nguyên cái địa chỉ của người bán xe vào đây Đấy. tên của người bán xe uh, ờ, Hiraka, uh, Hirakana xong rồi viết viết nếu mà người Nhật thì là Vikanji vào đây đấy nhá các bạn ghi chuẩn xác vào đấy nhá xong rồi ghi cái cái mà cái ngày ngày tháng năm sinh của người ta vào đây nhé khả năng năm sinh của cái người mà chuyển nhượng xe cho mình ấy đấy ghi xuống dưới và ghi dojo là đồng ý là giống giống trên đấy là nội dung của hai cái này là giống ở trên là giống cái người này đấy. tiếp theo cái mục dưới cùng này là chính là cái mục của các bạn này các bạn điền địa chỉ của các bạn vào đây đấy à, tên uh, à, Hirakana rồi tên Zomaji ở tiếng Việt Nam mình ấy Zomaji rồi các bạn điền số điện thoại các bạn liên lạc vào đây đấy tiếp theo cái mục cái mục mà mục này này các bạn này để ý kỹ này đấy nhá cái mục này là uh, cái Zoto là các bạn có đúng không đây mình vừa cho các bạn xem đấy là cái Zoto mà cái dây chuyển chuyển nhượng là các bạn có này đấy nó có cái giấy hai xạ càng tốt cái hai xạ là cái giấy vứt đi cái, cái nói nôm na là cái giấy mà uh, khi mà người bán cho mình nghĩ người ta sẽ cấp cho mình cái giấy đấy là cái giấy mà, mà uh, chứng nhận con dấu là đã không sử dụng cái xe này nữa bán cho mình đấy chứng nhận không không không dùng cái xe ra bán nào đã vứt đi và vứt đi cái này cái này người ta sẽ hướng dẫn mình là, là bao nhiêu cc thì nó ghi vào đây Đấy. tiếp theo nhá à, cái phần nào một lần họ không hướng dẫn thì mình cứ để nguyên đấy không chống và cái thứ ba nữa là mình ghi cái mã xe của cái, cái, cái tên xe cái, cái biển số xe của mình ấy, cái biển số xe mình mới mua về ấy, là mình khi mới mua về là trên sang tên nhé là nó ghi là Nagoya rồi số số xe của đấy người xe cũ đây là chỗ này có ghi biển số xe cũ nhá các bạn ghi nhá đây là biển số xe cũ và cái ngày vứt đi cái hai xạ này em vứt đi thì mau mình cho xem các bạn cái ngày hai xạ này nó sẽ có ở đấy và cái thứ cái dòng này ấy, cái dòng này là mình ghi toàn bộ nội dung của người bán đấy, địa chỉ của người bán địa chỉ của người bán nhé các bạn ghi chép luôn vào đây cho mình nhé hết địa chỉ của người bán vào đây đấy rồi thì là Nagoya xì gì đấy cây chỉ của người bán và cái tên uh, à, xạ mê này là đấy ở ở ở kênh ở cái à, xã kênh ấy là nó sẽ có các bạn cầm các bạn chép lại đấy xong rồi thì af gì đấy số bao nhiêu cái số nào có thì bạn chép còn không có thì thôi nhá không có thì bỏ qua đây cũng thế này đấy. À, xạ đai bango này à, thì các bạn chép xạ bango vào và ghi dung tích của cái xe đấy vào nhé 50 cc thì nó, không phải 49 n đấy các bạn ghi vào cho mình cái mục cái cuối cùng này à cuối cùng này thì là các bạn các bạn ghi cho mình là các bạn có cái giấy này à, các bạn new nhá đấy các bạn chọn lên cho mình là số 1 đấy nếu không thì là không có đây là các bạn chọn số 1 cho mình nhá đấy. thì cái những mục dưới đây thì họ không nhờ cần không cần mình viết đấy. không cần mình viết thì mình cũng không cần viết đấy thì đây là chính là cái tờ mà khai là đơn xin khai thuế đối với xe của mình để mình đổi biển đổi sang biển mới đấy phải có cái tờ này thì họ mới cấp cho mình một cái cái cái tờ khai nữa nó như thế này cũng như thế này không thì nó sẽ cấp nó sẽ viết cho mình là tất cả như là xong rồi nó có một cái biển mới vào đây cấp một cái tờ như thế này luôn nhưng mà là, là biển mới là có ghi là giống như của mình là siga thì nó ghi là siga xong rồi số đầu tiên là chữ u chữ k chữ g gì đấy xong là bốn chữ số biển trắng đấy nhá còn ở đây thì nó sẽ không ghi gì cả bởi vì biển mới mà nó không ghi cả xong rồi các bạn ghi sự địa chỉ của mình của các bạn vào đây rồi thì là à, tên xe mới rồi nói chung là cái này họ sẽ cho mình luôn mình không phải làm chỉ làm mỗi cái này thôi đấy chính là cái tờ giấy các bạn cần phải xem kỹ để khai ra si các bạn không bỡ ngỡ các bạn nhìn qua mình hướng dẫn rồi các bạn ra si các bạn cứ nhìn vào mà pha còn bọn nhật số lại là bảo bạn mình lại bảo mình là tiếng nhật ưu ừ, mai thì là tốt chép kanji là giỏi và các bạn là nhìn qua một lần kanji không chép lại là ok đấy nhá đây là cái rất là quan trọng cái này là điền này. các bạn nhìn qua các bạn sẽ biết nhớ cái mục này là mục của người bán nhá người bán địa chỉ người bán và tên người bán chỗ này cũng mục của người bán tên người bán nó đây là các thông số và xe ở cái sạc kê sẽ có hết và đây là biển số xe nhé và ngày vứt đi ngày chuyển nhượng xe à, nó sẽ có có cái tờ giấy là hai xã em mong sẽ mình mình cho các bạn xem và đây là địa chỉ của mình các bạn nhé địa chỉ của các bạn và tên nhé à, tiếp theo này đây là cái giấy hai xã này Đấy. cái giấy hai xã này ấy. đây các bạn nhìn cái giấy hai xã này thấy không hai xạ zombie này đây là cái giấy hai xã là cũng nghĩa là họ đã làm cái giấy đấy là cái xe của, họ là không thuộc quyền của họ nữa là lúc đấy bắt đầu là đây cái ngày tháng này 31 tháng 2 ngày 25 này 31 tháng 2 ngày 25 đấy các bạn nhìn thấy chưa 31 tháng 2 ngày 25 nhá thì là cái xe này họ đã làm cái giấy là hai xạ rồi đó cấp cho mình các bạn đây cái 31 tháng 2 ngày 25 nhá đấy là họ đã cấp họ đã ghi hai xạ là họ đã vứt xe đi rồi coi như không thuộc về quyền của họ nữa là bây giờ mình làm là xe mới của mình đấy tiếp theo là cái cuối cùng này mình à, nói các bạn này cái Zipasiki này là chính là cái bảo hiểm đi theo xe bắt buộc các bạn phải phải bảo cái người bán xe cấp cho các bạn nhé thì khi mà Zipasiki mình được, được các bạn lấy về rồi thì nó sẽ tên và số xe của cái người bán xe cho mình thì các bạn phải làm như nào để sao tên và xe, xe của mình ở cái đoạn cuối này nó sẽ có số điện thoại này à, đến Wabango này các bạn sẽ gọi cho họ bảo là tao vừa mới Megihenko Wadimasa Đấy xong rồi là người ta đổi tên xong rồi à, bây giờ thì ờ, đây khi thi bà thì New Society Creator thì em các bạn các bạn nói là trong khả năng có thể đấy các bạn ờ, mày sẽ gửi thông tin đến cho tao gửi địa chỉ của tao không đọc địa chỉ cho nó thì nó sẽ gửi gửi cái cái tờ mới cho mình cái tờ khai tên mới cái tên mà số xe mới rồi thì tên mới vào đấy thì nó sẽ nó sẽ tích nó sẽ đánh dấu cho các bạn cái, cái màu vàng ấy nó sẽ dán tờ giấy màu vàng là các bạn các bạn là điền tên điền số khung xe vào đấy điền số biển xe mới vào xong rồi các bạn phải là photo một cái ờ, bằng lái xe của các bạn nhé bằng lái xe máy đấy bằng xe máy hai mặt xong rồi đưa cho nó bản gốc nhé cái bản gốc này là cái bản tên cũ với cả cái số biển cũ của mình ấy. các bạn phải gửi cùng với cái tờ, tờ, tờ đơn khai đấy rồi thì là à, cái tờ ừ, bằng lái xe của các bạn cho cùng vào đấy để cho họ xác nhận mình à đây đúng đúng địa chỉ đúng cái đúng cái số ấy và các bạn photo copy cho mình nhé photo copy cái tờ khai báo biển số xe mới của C nó cấp cho mình cái tờ mà giống bằng vàng đấy đấy, photo đấy lại xong rồi nhét vào trong đây cùng luôn xong gửi ra bưu điện gửi thì trong vòng tầm một tuần là họ sẽ gửi lại cái cái Jipaseki mới thì từ chính thức đấy là cái xe của bạn đã thuộc quyền của bạn nó đi đâu hay nhớ có thể tai nạn thì là nó được bảo hiểm đấy là chỉ bảo hiểm một cái xe thôi bảo hiểm về cái cái cái thủ tục đầy đủ ở Nhật nó như thế và cái thứ ba là các bạn phải mua cái Hoken ấy nếu Hoken của các bạn mua Hoken thì các bạn liên liên hệ mấy với Hoken liên hệ Hoken thì à, ở đâu nhỉ đây nhá cái à, Hoken cái Hoken ở đấy thì các bạn vào uh, internet tra là uh, uh, cái gì nhỉ uh, 5 anh các bạn ghi là 50 cc xong là Hoken uh, uh, Zido xạ Hoken vào đấy thì nó sẽ hiện cái trang web cho các bạn đăng ký hoặc là có ai quen thì các bạn nhờ người ta gọi hộ cho là được đấy thì hôm nay thì là mình giới thiệu qua về thủ tục uh, uh, thủ tục về sang tên đổi chủ xe thì đấy các bạn xem kỹ là các bạn sẽ có hiểu được thủ tục sang tên đổi chủ xe 50cc và từ 500cc trở lại đến 50cc ở Nhật đấy thủ tục sang tên như nào các bạn lôm la các bạn sẽ hiểu thì à, chúc các bạn thành công và à, sau đấy thì mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn sang tên đổi chủ xe ô tô biển trắng và biển vàng ở Nhật như thế nào à, thì mong các bạn à, xem kênh cho mình xin một like và chia sẻ à, lên trên Facebook để cho mọi người sang tên đổi chủ xe biết cách như thế nào và các bạn sẽ đỡ phải mất tiền để thuê người đi uh, phiên dịch rồi thuê người đi uh, làm giấy tờ cho mất một hai mang các bạn cái tiền đấy để các bạn làm cái gì đó cho bối cho các bạn thì uh, hẹn các bạn vào video tiếp theo chào các bạn